Xin chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình nha Hôm nay ờ, mình sẽ bắn chế độ zombie V4 à, ờ, Thì bên mình kêu là SMX gì đó cầm nhẹ nó đi Mà lâu nay mình không được chơi ờ, cho nên là chơi hơi ngu xíu với lại Cả tuần nay thấy cảm thấy chán chán nên là không có bắn được Rồi Rồi mới vô làm vô luôn Mày nghĩ gì cũng đầu mày cái gì cũng đầu mày cái gì cũng đầu thật anh niên lắc mày cái gì cũng đầu mẹ mày mày cái gì cũng đầu mày cái gì cũng đầu mày cái gì cũng đầu trời ơi nó ép ra mẹ con dơm đây tức dễ sợ trời ơi hero chạy xa quá vậy phi cao bên sau phi nhanh phi xa chích chích bà đi chích chích bà đi đó mà nhắn gọn không được ta cái đậu xanh lại zombie b 1 là zombie là zombie level một à, chứ dạ. ờ, mày ngu người ôi trời ơi rồi tiếp tục nha anh em bà mẹ nó mới vô dán đầu làm dơm mới bật nãy giờ bắn ống sao ờ, quay clip dán đầu tiên làm dơm mẹ nó móc ai chơi cái bún này đặt mắc cường dễ sợ bún rồi kêu ở việt nam kêu bún gỡ đinh đó anh em ừ gỡ đinh thiệt nè gỡ đinh cái nè chạy rồi con xin rồi chạy lo lại chạy lo lại nên là chúng ta cố gắng mà có một cái tình yêu nó trong sáng này. hơn đi lên cho ăn một băng đạn nguyên băng đạn ông ôm mày hả mày hmm. à, trời ơi dâm đỏ kìa xanh lè thanh niên với tôi nè anh thanh niên thanh niên thanh niên đi tìm tôi nè thì hôm nay mình sẽ bắn chung với cây d camo anh em la liếm la liếm trời ơi những pha như này là tôi tôi tôi thích lắm làm gì ạ chạy mẹ mất bây giờ giết cho nhanh được rồi chạy chạy với chế à mày đứng gì rồi multi kill liền tao lì lắm Ý. rồi tiếp tục nha anh em room nãy uh, hết game cho nên là mình uh, qua room khác mình chơi dạo này nhiều anh em yêu cầu mình làm ít quá cho nên mình phải làm lại thôi chứ mình làm bán đấu đơn hồi anh em cũng xem không vui rồi dân đâu dân đâu đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây ăn cho nó sướng thôi đó trời ơi dễ sợ anh em tôi nhìn nhìn nhìn nhìn, nhìn nhau âu yếm cười à tao đâu có yêu mày mày cũng đâu đừng có yêu tao đừng có yêu tao chứ giờ không phải là lúc ờ, anh em mình yêu nhau đâu ha uhm. gì tá nữa ta nói rồi mà ta nói không, không phải là lúc yêu nhau đâu đó là nó cho mày bay đầu đi bảo rồi cứ lì à, đó. lì nói rồi mà vẫn lì lầy lầy này thì lầy lầy thì Boston ô đồ anh ninh tham nè ôi mình xin mình xin mình xin bộ mày tưởng thấy súng tào lao là yếu hả bộ mày tưởng cương thi là tao sợ hả yeah, những pha nét thiệt là ảo không ảo gì mấy đâu chẳng qua là nó ngu thôi chứ ảo mẹ gì ngu thì bố cho ăn nhiều quả bơm nhá nhá xuống xuống này rồi ôi giời, chúng nó chạy ghê quá chúng nó chạy ghê quá tôi chạy vô đó là tôi biết tôi chết rồi thôi thanh niên này thẩm du à tim bi lại thẩm du trời ơi nhục mặt tim bi quá hmm, ừ, tim bi bắn hơn tim bi hơn có năm kêu à dịp mẹ đi đừng nghĩ đấy đừng bắn tim bi nữa chứ ha nghĩ dịp ngủ nghỉ phẻ tôi nhớ là đợt và đợt cái cây đê đây là là bao nhiêu đạn ta chín trên chín mươi viên mà ta sao giờ vậy ta mình xin mình xin mình xin mình xin mình xin đó phê trời ơi mới vô có bạn phê kêu như vậy rồi ai chịu nói đó các bạn phê không thấy phê không mình nói thiệt với mấy bạn luôn cái dòng g 3 ba là cái này bắn phê nhất nguyên cái dòng của nó có ba cây đây cái này cái này có nồng nhà hãm thanh đó bắn nó ít giật lại mình thấy cái đam nó to hơn là đam mấy cây kia uhm, spray cũng êm nào thêm đạn cái coi Ôi chà nè lấy khỏi đi trời ơi giờ yếu ớt quá cái đậu xanh tính ra tao đặt nó dư ù mấy thằng quỷ nè mày thừa bạn tao à mày nữa à rồi tôi tính là anh gì anh tôi tính làm gì anh mấy chú tính làm gì anh ân hận quá giờ nó mới mất giáp rồi trời trời ơi giờ nó mới mất giáp à giờ tiếp tục nha anh em anh thanh niên nãy kia nãy lầy quá chơi cầm tim bi thẩm du nữa việc làm hero nữa nhậu quá nhậu quá nhậu quá nhậu quá nó như tôi nè à, bìa commando đâu có thêm hero e làm hero chi e hero chém chán chết bà thế những trường hợp nào mình cảm thấy mình phấn khích kiểu như nó rượt nhiều quá đạn súng hết rồi luôn á mình ờ, nghe mà làm hero còn thanh niên uh, Savage Spray thanh niên nãy giờ được tôi nè tổ cha nó thiệt á tôi nó thiệt tôi mà cầm cái lục như là mẫu sơ chết mẹ với tôi à. rồi à, thanh niên coi chạy đi ha thôi chạy đi ha tên gì on mắt hả ôi ồ thanh niên ngu người tự nộp mạng nha tôi không làm gì hết nha Woo! thanh niên lầy thanh niên bắn tim bi lầy quá chào à thêm coi thêm con cương thi nữa chạy làm ghê hả cái lộ gì đâu á cái lộ gì đâu á ừ, cái lộ gì đâu á ừ. <laughs> yeah. Hello, it's me. Ý, ý. Làm gì nhau? <laughs> Làm gì nhau? ừ. <laughs> lầy quá à. ok thì bây giờ sẽ là gián cuối nha anh em à, bây giờ mình uh, sẽ thực sự gọi là troll gián cuối mà mình troll mình troll ghê lắm gián cuối thường thường mình troll ghê lắm mình không có chơi lầy kiểu như là bắn lấy kêu rồi đâu bắn mấy cái súng ra này mục đích của mình không phải là lấy kêu test uh, test đam game review lại cho anh em coi vui thôi ờ, kiểu như súng lạ lạ đập đập thấy bắn vô bắn, bắn vui thôi ô người tá là nhìn nhau à rồi ờ, chỗ này cái đồ dí luôn anh cuối rồi dí luôn hết rồi im im im mày bậy quá anh em với nhau mà mày bậy quá trò nó máu nó trâu dễ sợ luôn tôi nghe đồ nãy mày chỉ tao ghê đó tao nghe đồ nãy mày chỉ tao ghê đó nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ y đá xinh đẹp hay hay hay hay chờ mấy cô lên đây ăn bơm này Ê. Ê. Ê. Đánh với nhau làm gì nhau làm gì nhau what the fuck rồi tạm biệt anh em nha